lên ngay mày chơi không không ba dừng coi cho đen không hả không sáng giờ bảy Tâm ơi nhìn mặt nè Tâm ơi Tâm mày để, tâm mày để nó đớt thôi Tâm ơi nhìn mặt nè Mưa lên Không có nằm mà mới đẹp Một, hai, ba, hai, ba Cười lên cái này một Rồi, được rồi con Nhanh lên Đó. này mà té mới đau Đi Đúng rồi Vô Ở trời đang quay phim Trời đó Giận mà Lê Gia Hân Lót cho kem nha Kem Ô đẹp nè Đẹp lửa Đẹp đang biết Một, hai, ba Lord.